Thank you.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 ngay à, cái ngã ba và một căn góc với sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ nha quý vị. Căn nhà mình thì à, được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết rồi và đây là khu vực vị trí con đường của căn nhà mình này. Đấy, với à, căn nhà chúng ta thì một căn nhà góc rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Với uh, uh, ban công bên ngoài khu vực đường trước của căn nhà và với thiết kế một trệt và hai lầu nha quý vị. Mỗi lầu chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Và căn nhà đây thì ngay sát với lại đường uh, uh, xe hơi luôn nha quý vị. Đây là con đường uh, thông luôn này đường ra đường xe hơi thì à, rất là gần nha quý vị và con đường này là đường à, à, đi ra nhưng mà xe hơi thì cũng hơi xa đấy và cũng như là một con đường thông qua căn nhà mình nha quý vị ơi Đấy, với căn nhà xây dựng một trệt và hai lầu và có sổ hồng riêng Đường trước nhà chúng ta là một con đường khá là rộng này quý vị Đấy, khu vực đây thì gia đình mình chúng ta để xe máy Với để được khoảng 2 đến 3 chiếc xe máy ở ngay trước của căn nhà mình luôn nha quý vị Đấy, với một mẫu nhà thiết kế đẹp kiểu ờ, mini phố và với một cái diện tích là ngang 3 à, m và độ sâu là 5 m nha quý vị. Là sổ công nhận là 15 m vuông á, năm 315 và đang có giá bán là chỉ với giá là à, 2 tỷ 200 à, triệu đồng thôi. Đấy và giá này thì còn thương lượng nha quý vị. Một trệt và hai lâu được gia chủ đã tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Một căn nhà xây dựng và thiết kế rất đẹp nha quý vị. Đây là mặt tiền chính mặt ngoài căn nhà chúng ta này. Vâng và để đến thì em sẽ mời tất cả quý vị và mọi người cũng như là khách hàng chúng ta vào bên trong để à, tham quan cái không gian cũng như là thiết kế căn nhà mình nha quý vị. Bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ làm cho gia đình chúng ta với à, hai lớp cửa này, với một lớp cửa nha quý vị và cũng như là có hai cánh nha. Đây một lớp cửa nhưng mà hai cánh bằng sắt và với căn nhà thiết kế theo kiểu mini phố rất là đẹp nha quý vị. Ngang là 3 m và độ sâu là 5 m nha quý anh chị. Xây dựng full nội thất nha. Một trệt và hai lầu Nhà thì uh, mua chỉ việc là sách và lì vệ ở thôi một căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời nha quý vị Không gian thì ờ, cũng rất là rộng và thoải mái Căn nhà này thì ờ, rất thích hợp mua để cho con em cũng là ăn học và sinh sống ở trên Sài Gòn Thì rất là tuyệt vời nha quý vị Nhà thì xây dựng một trệt hai lầu và có tặng full nội thất đầy đủ hết nha Từ những các cái bộ sofa cho đến là giường tủ Đấy thì được gia chủ là tặng luôn cho quý vị mình rồi Và căn nhà chúng ta thì có một cái thiết kế rất là đẹp trang trí bên trong này thì à, nhìn rất là tuyệt vời và sang trọng nha quý vị một mẫu nhà phải nói là rất là đẹp nha không gian thì à, thiết kế rất là rộng và thoáng nha quý vị đây con đường trước nhà mình này Đấy, ngay à, đứng trước cửa căn nhà chúng ta thì à, đang có một cái à, khu vực à, để bãi để xe ở khu vực à, đứng trước căn nhà mình nha quý vị Đấy, với con đường thì à, cũng à, rộng và thoáng nha Đấy, và đây là toàn bộ những các cái à, không gian cũng là thiết kế của căn nhà mình này anh chị với gia chủ là tặng nội thất kèm theo gia đình mình và khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có khu vực à, rửa mặt này và cũng như là khu vực không gian phòng vệ sinh và có khu vực um, uh, bếp nấu nướng cầu thang thì à, được gia chủ thiết kế với uh, mặt đá hoa cương và có uh, làm cầu thang bằng sắt nha quý vị tay vịn bằng sắt và cầu thang thì là làm bằng sắt nha bên trên mặt thì sẽ có mặt đá hoa cương nha quý vị và di chuyển đến khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình này thì nhà chúng ta được một xây dựng một trệt và hai lầu với ba phòng à hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh nha quý vị trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này Đấy, với căn nhà xây mới và thiết kế rất đẹp nha quý vị Đấy, được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình nha một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và sang trọng nha quý vị không gian thiết kế rất là phù hợp cho những uh, cặp vợ chồng mới cưới hoặc là con em chúng ta Đấy, mới uh, uh, ở quê để lên Sài Gòn sinh sống thì uh, mua căn nhà này ở ờ, rất là tuyệt vời nha quý vị Ngang là 3m và độ sâu là 5m nha năm 53 15m vuông Số công nhận được 15m ờ, vuông luôn nha quý vị Và diện tích sử dụng của căn nhà chúng ta thì uh, lên đến khoảng 45m vuông nha quý vị Cả tường trệt và trên lầu Ở trên thì uh, chúng ta sẽ có um, uh, giường tủ này và bàn trang điểm kiện để tivi Đấy, với full nội thất đầy đủ hết rồi Đấy, với hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị lên bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng à, à, ngủ tiếp theo và có vệ sinh bên trên luôn và có à, phòng ngủ này rất là rộng là quý vị và có khu vực để máy giặt ở bên trên Đấy, khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ có máy giặt ở trên à, à, lầu luôn này quý vị và có giếng trời để lấy gió và lấy sáng nha trên đây thì à, gia đình chúng ta sẽ có khu vực à, phòng ngủ thì được gia chủ tặng giường có tủ và bàn trang điểm kệ để tivi hết rồi Đấy, với ờ, phòng ở bên trên thì ờ, rất là rộng và thoáng như quý vị Căn nhà với thiết kế rất đẹp và với mức giá chỉ có à, ờ, 2 tỷ 200 triệu đồng thôi Giá rẻ nha dạ, Và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng như quý vị Một căn nhà với sổ hồng riêng và chỉ có phân khúc là 2 tỷ à, 200 triệu đồng Một cái giá rẻ bất ngờ nha quý vị những căn nhà trên gò vấp mà sổ hồng riêng và với hơn 2 tỷ thì căn nhà này phải nói là tuyệt vời rồi tặng full nội thất để đổ hết nha